Xin chào anh em Sáng sớm nay Mình quay cho anh em ờ, Biết là mình vẫn còn đang ờ, Một dàn mộc Có cả mộc giỏ, có cả mộc tinh nhá Nó Hầu như là hàng nào cũng đẹp hết Mình sẽ, ờ, mình bận quá mình quay clip Mình sẽ đảo qua cho anh em xem là Con, con chim mộc nó Còn là như nào để anh em theo dõi con này là con uh, ờ, ôm hầu bò này. con này không có tên con chim không có tên không có tên nhá không có đánh dấu con này bởi vì mình biết con này con hầu bò nó bị dụng hai cái lông ba cái lông đuôi ở giữa con số một đó con lt 4 là sao này bốc màu dày màu đinh con ờ, này con tê lèo con này là con ngọc dở nha các bạn nhá con này cũng được ờ, năm uh, sáu tháng rồi ạ đấy con này là con giật lắc này giật lắc này có khách ờ, chốt ở ninh bình chết chốt bây giờ này con này con mừng trà điện biên này số 9 này hàng cực đẹp luôn này con này con sung mã này sơn la này xin lỗi anh em tôi quay một điện thoại hơi củi đây con này là con ờ, để anh em nhìn đủ cả bộ bóng này này đấy lồng vuông LT3 này con LT5 này thì lại là màu đinh bạn nhé con LT7 này cực nét hơi đổ lần lần hơi đổ bởi vì tôi đang quay điện thoại này. tại à, tôi đây tôi cho nên cho anh em một con bộ khủng long này, này. lồng số 9 mã số LT6 này. nha những cái dàn này là cái dàn trừ những con tôi nói là mộc dở ra thì tất cả đều là mộc được chục ngày lồng thôi con này là con bướm các bạn này đó đây cũng có mộc nữa con này là ở điện biên mình trà số 5 còn chim bộ trung à, tôi, tay tôi đang cầm một chiến binh tay tôi đang cầm một chiến binh chiến binh này là gửi cho ông anh ở vĩnh phúc đây đóng lồng đây nhưng mà vừa nãy gọi điện ông không nghe máy và ờ, phải đành phải giữ lại bởi vì Hà Nội là trời đóng mưa các bạn ạ đóng mưa thì chịu không thể gửi chim được gọi điện xem anh có nhận được chim không nhưng mà mà, mà thấy như thế là không không mưa lại vứt chim một chỗ lại chết dở gửi chim nó không như là gửi hàng các bạn ạ gửi chim mà để một chỗ mà thấy ờ, không ổn là chết dở ngay còn đây là những con mình không nói ở dưới hôm vừa rồi mình mình thanh lý tất cả là chim bẫy đấu nhé các bạn nhá không có nào chim lưới cả cho nên anh em đừng đừng đừng đừng có anh bẫy lưới sao mà nhiều thế Ở này dịch mà nó ế đó các bạn ạ dịch dã mà có những người anh em mua được thì lại là chỗ không có xe Đấy. không có xe chạy qua chỗ có xe chạy qua thì anh em lại không mua Đấy, nó trước như thế à, tôi cho nó vào lồng vào trong tủ mình chỉ có những đủ chim như này để cho các chiến bình bình riêng các anh em Oh. những con này là con à, đây mình còn ghi rõ là các bạn yên tâm là mình tất cả các lồng mình đều giấu hết không bao giờ có sự nhầm lẫn được Đấy. để tính như nó nó gì thôi còn tiêu chỉ cho xem đây là con mồi này con mồi à, phở vịt này đó rồi con mồi à, tam đảo này phía ra xa đằng nhà tôi là kia là con tạm kiên gió đấy đây là con mồi tôi mua trên người dân mông này một con mục dở đây cũng chưa nên hình cho em xem mục dở này sẽ lên sau đấy chào tạm biệt mọi người nhé